Phú Mỹ đang dần hiện hữu đô thị công nghiệp và cảng biển. Trong tiến trình phát triển, Đảng bộ chính quyền thị xã Phú Mỹ đang đẩy nhanh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố loại 2 vào năm 2023, thành một thương cảng quốc gia và quốc tế. Từ đây, Phú Mỹ càng phát huy vai trò trung tâm kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu khi dịch vụ cảng biển được xác định là xương sống của nền kinh tế, là động lực cho sự tăng trưởng ở giai đoạn mới, thay thế vai trò công nghiệp dầu khí như giai đoạn đầu tỉnh mới thành lập. À, chào anh chị và các bạn, Chúng ta đang ờ, đứng tại một dự án trung tâm của Phú Mỹ ờ, thuộc ờ, khu phố 5, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Thì từ đây cách ra đường quốc lộ 51 chỉ là 700m và các cái đường S phía trước mặt của chúng ta đây chỉ là có 200m thôi. và qua bên kia, qua bên kia quốc lộ 51 là nó có khu công nghiệp Phú Mỹ 3 Ờ, đó là một khu công nghiệp rất là rộng giữa hợp tác giữa Nhật ờ, và Hàn Quốc đầu tư là khu công nghiệp ờ, lớn nhất của thị xã Phú Mỹ từ đây ra khu công nghiệp Phú Mỹ 3 chỉ 1 km và xa hơn một tí là chúng ta ra cái cảng cái mép thì vải cái cảng này là một trong những cảng lớn nhất tại Việt Nam và nó có chiều dài tới là 32 km. Sắp tới thì cái cầu Phước An đó, nó sẽ nối với lại cái đường ven cảng cái mé Thị Vải qua bên Nhân Trạch thì đất của Phú Mỹ sẽ lên, lên rất là cao. Cuối năm nay dự kiến là cuối năm nay sẽ được khởi công. Cái đường S của chúng ta là kéo dài từ đầu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tới uh, cuối của th thành phố Bà Rịa. Cái đường S này có bề rộng là tới 120 m và sẽ là đường tránh của đường ờ, quốc lộ 51 sau này những xe máy và xe hơi sẽ đi vào đường S là chính và cái đường đường quốc lộ 51 sau này ờ, xe container sẽ đi là nhiều Ờ, và vâng, từ vị trí của chúng ta tới cái đường S đó chỉ có 200m thôi nên là quý vị rất tiện để mà lưu thông lên thành phố Hồ Chí Minh lên ờ, bật sân bay Long Thành hay là xuống ờ, thành phố Vũng Tàu cái dự án của chúng ta là nằm tại trung tâm của thành phố Phú Mỹ phía sau lưng tôi á, là cái núi ông Trịnh cái núi ông Trịnh này được xem như là một điểm nhấn phong thủy của cái dự án này à, lưng thì tựa vào núi và mặt là hướng ra phía sông à, cái dự án của chúng ta thì còn 42 lô và các cái lô mặt tiền bề ngang thì từ 5m đến 6m và dài thì từ 30 đến 60m và những cái đường ở trước mặt của chúng ta đây á, thì có những đường là bề ngang á, là 5m bề đầu kia là bề ngang 20m thì có những đường đâm thẳng ra cái đường S luôn đây chúng ta nhìn trên bản đồ quy hoạch đấy thì cái đường kia là đâm thẳng ra cái đường S của chúng ta và từ vị trí này chỉ cách đường S có 200m à, thôi đối với một dự án á, thì cái pháp lý là điều quan trọng nhất thì vì ở đây á, là đã được cấp sổ đỏ rồi sổ đỏ đã hoàn thiện từng nền rồi đấy và pháp lý chúng ta có thể là xây dựng ngay đấy ờ, và sang tên công chứng ngay và ờ, vay ngân hàng thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ đến tới 70 phần trăm đây là thời điểm tốt nhất để quý vị có thể sở hữu những lô đất này à, tại vì đây á, là giá F0 mở bán đợt đầu tiên và quỹ đất ở của thành phố Phú Mỹ á, chỉ có 9% thôi thì ngày càng nó hạn hẹp à, như quý vị cũng đã biết á, là thị xã Phú Mỹ sẽ lên thành phố vào năm 2025 này thì giá đất sẽ đẩy lên một mức mới và bây giờ từng bước từng bước đang đẩy lên một mức giá mới để tới năm 2025 uh, thị xã Phú Mỹ lên thành phố. Xin nhắc lại với quý vị, đây là đợt mở bán đầu tiên dành cho F0 nên chắc chắn quý vị mua sẽ sinh lời. Mọi chi tiết xin hệ 0949 35 8888. Xin cảm ơn.